chùm cờ bạc bịp giới thiệu với anh em bát tàng hình không tang không chân sạc thế hệ mới nhất hiện nay tôi sóc luôn anh em biết này em nhìn thấy không led như tivi như đêm trăng rằm luôn rất chuẩn chỉ này anh em này đồ đá em thấy không sấp đôi anh em nhìn này anh em thấy không rất là hiệu quả chính xác kín đáo bảo mật anh em nhá bắt tự động luôn tôi khẳng định luôn này sấp đôi tiếp về chồng quân chồng vị xô quân để báo hết bát này nhà tôi là thế hệ mới nhất cái công nghệ 4.0 anh em nhá tôi khẳng định luôn này tứ đen này một quân dồn góc cuối cùng này đi lên chân rằm không cần xoay bát anh em này này anh em cứ alo cho tôi để đạt được các mẫu bát chuẩn chỉ nhất ba đen này em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ bên tôi đặt trực tiếp này anh em thấy không Đấy, em thấy chưa đồ đạc rất là hiệu quả chính xác luôn hàng này đẳng cấp nhất trong song bịp bát tàng hình không tang không chân sạc không một tang tích không một dấu hiệu gì tất cả tính năng vượt trội nhất nhà tôi đều tối ưu vào cái bát này rồi anh em nhá em thấy không này em dơ lên này cam nó tự mở anh em nhá rất là tiết kiệm pin rất là hiệu quả thì xin chào anh em hôm nay đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em một mẫu bát tàng hình không tang không chân sạc anh em đi chơi không nên chơi xanh chín anh em nhá xanh chín 10 hôm anh em thua tha cả 10 anh em phải sắm cho tôi những cái thiết bị gian lận để anh em mưu giành chiến thắng khi anh em không bịp người khác lại bịp anh em nên anh em lên phải có cái đồ chơi nào hiệu quả chính xác để anh em luôn luôn giành chiến thắng thì trên màn hình anh em cũng nhìn rất rõ các loại mẫu bát tàng hình không tang không chuyên sạc tôi khẳng định luôn tất cả mẫu bát trên thị trường bát fit bát nhựa các loại màu này bát long sứ long phương bát hải dương hay là bát trắng khách sạn đấy nhà tôi đều cung cấp hết bát tràng đấy anh em ở vùng miền địa phương nào có loại mẫu bát gì lạ hoặc mà muốn đặt hàng thì cứ chụp hình gửi qua zalo cho tôi là tôi sẽ làm y chang như mẫu bát cho anh em nên anh em hoàn toàn yên tâm để có đồ chơi an toàn kín đáo bảo mật và bò thì tôi nói luôn bát thì có bốn loại bát để anh em biết mua hàng em phải biết hàng có những mẫu mã những cái loại hàng gì để anh em mua hàng anh em là người mua hàng sáng suốt anh em nhá đầu tiên đó là bát màu bát màu là camera màu anh em nhá là soi tất cả các loại màu đen trắng đỏ xanh vàng đều bắt đều soi hết Đấy, thứ hai đó là loại bát tự động úp bát đặt xuống tự bắt về máy tự trả báo luôn về màn hình soi luôn bát thứ ba đó là cái bát khiển bát khiển thì khi anh em bấm bát thì camera mới mở ra mới mở mắt ra mở mắt ra thì anh em mới soi được soi lại được anh em nha nó sẽ tiết kiệm pin hơn cho anh em và cái loại bát thứ tư đó là cái loại bát wifi nó sẽ trả kết quả trực tiếp về cái màn hình điện thoại anh em dùng qua một phần mềm kết nối wifi thì cái bát wifi đấy là khi anh em đi chơi không có người kỹ thuật anh em cứ chơi trực tiếp trên cái điện thoại của anh em trực tiếp wifi và iphone samsung apple để bắt được hết đó là bốn cái loại mẫu bốn cái loại gọi là mẫu hình thức để anh em chơi anh em biết nó là như thế nào anh em nha mua hàng em phải hiểu về hàng thì để nói cụ thể hơn là bát tàng người không tăng không chân sạc đến thời điểm hiện tại nó vượt trội nhất ở chỗ nào tôi khẳng định luôn nó là vượt trội nhất rồi em nhá anh em biết rồi thời gian trước cái dạng bát thành bát cạnh thì khi anh em đi chơi ví dụ bát thành thì thành nó sẽ dày hơn Đấy, hay là bát đít là cái đít nó soi nó đen xì và lại phải sàng sạc chân kim thì khi người ta cầm cái anh, anh em cầm cái không sao nhưng khi người ta cầm cái anh em nhá là người nhìn thấy hai cái lỗ chân kim sạc rất là lộ liễu anh em đi chơi rất là khó hoặc đặc biệt là khi chơi là nó sẽ nóng đít chơi nó xả pin nó sẽ nóng đít là anh em chơi luôn luôn thua tha nên anh em rất là khó luồn đồ đã khó rồi anh em đi chơi lại bị lộ liễu rất là không kín đáo anh em đi chơi luôn luôn thua tha anh em không cầm cái là anh em sóc anh em rất là bị có những cái nhược điểm của nó anh em nhá nhà tôi đã tối ưu rất là thành công bát ngày xưa chơi ba bốn phút là hết pin nó xả pin rất là nhanh nên anh em không không chiến thắng được là đi chơi đang căng đứt dây đàn đang ăn tiền đều đứt dây đàn khiến anh em đi chơi rất là hoang mang để không ngừng cải tiến không ngừng đi lên các loại mẫu bát của tôi tôi khẳng định luôn các tính năng vượt trội đầu tiên bát y chang 100% như bát thị trường anh em thứ hai đó là sạc là sạc bệ từ anh em nha sạc bệ từ không phải sạc chân kim không có một dấu hiệu gì đít trong veo đít phẳng lì đẹp mê ly luôn anh em nha thứ ba thời lượng pin sạc rất là nhanh luôn chỉ hơn một tiếng là sạc đầy và thời lượng pin chơi rất là dài 5 đến 6 tiếng anh em nhá thứ tư đó là sạc khi em đi chơi không hề nóng đít xả pin không nóng đít thứ năm tôi luôn mắt không bao giờ nhìn thấy được nhà tôi đã tráng một cái lớp xứ Nhật Bản anh em này cái lớp trắng xứ đến mục đích là gì đầu tiên để khi em rơi bát những khoảng cách nhẹ là bát nó sẽ bền hơn nó sẽ không sứt không mẻ và thứ hai đó là nó sẽ anh em nó sẽ giấu được cho anh em cái mắt camera thầy thọ con bạc cáo già không thể nhìn được chỉ tôi là là chuyên gia cung cấp đồ đạc thì tôi mới nhìn được anh em nhé anh em thấy không tôi chỉ dơ này máy bắt rất là nhanh anh em thấy không nhìn trực tiếp trên màn hình anh này mắt cam mở luôn cho anh em anh em thấy không rất là chuẩn chỉ đẳng cấp luôn cái hàng này không bao sai được anh em soi mắt cũng không thể nhìn thấy mắt nó nằm ở chỗ nào anh em nha nên em hoàn toàn yên tâm luôn em thấy không rất là chuẩn anh em nhìn này nó soi chạm màn hình này và cái tính năng vượt trội nữa đó là cái gì đầu tiên đó là thử phấn rôm bút dạ thoải mái ngâm nước sôi nước lạnh thoải mái rửa bát ăn cơm đem ra chơi bình thường và tôi khẳng định luôn soi không có một dấu hiệu không một tăng tích gì anh em hoàn toàn yên tâm kho lửa thoải mái anh em anh em lên tôi thử thoải mái test thoải mái luôn đấy nên đồ đạc thường chỉ thì đi kèm cái bát tàng hình không tăng không chiếu sáng tất nhiên nó phải là những cái thiết bị màn hình soi anh em nha màn hình soi là tôi cung cấp tất cả các loại màn hình màn hình 63 này màn hình điện thoại cùi bắp này hay là màn hình iPhone em muốn nó led hơn màn iPhone là khoảng cách bắt đầu đó là 25 đến 30 mét anh em nhá từng 1 từng 2 soi lên từng 3 phòng bên cạnh phòng bên trái bên phải soi đều bắt được hết chuẩn chỉ 100% như TV 42 inch luôn như TV anh em xem ở nhà như đêm sáng lên trăng rằm luôn còn anh em chơi rừng chơi núi chơi xa thì anh em bắt cho tôi cái màn khuếch này cái màn khuếch này tôi luôn bắt khoảng cách của nó được 50 mét anh em bắt đứng đúi lúi nọ sang đồ bên kia bắt soi trả kết quả chuẩn chỉ màn hình to luôn bắt tự động luôn không cần phải bấm vào một cái nút gì cả sạc có 3 phút là anh em chơi hàng tuần luôn trong cái màn soi này anh em nhá đồ đạc chuẩn chỉ như vậy anh em cứ alo lên để đặt hàng để xem đồ hàng chuẩn chỉ anh em lên nhà tôi xem hàng thực tế thoải mái nhà tôi có ba cơ sở chính em nhá bến xe đình bến xe ra bạc lộ bến xe đông sài gòn nhà tôi không bán đường không bán trọ không bán quán cà phê bảo hành rõ ràng anh em bảo hành tất cả các trường hợp cho anh em trừ anh em đọc với bát những cái tiếng kết của anh em anh em mở anh em đọc bát thì tôi không bảo hành tôi luôn anh em này tôi khẳng định luôn thế còn các trường hợp khác tôi bảo hành luôn bảo nóng đít chơi ngắn thời gian ngắn hay là đồ đạc không chuẩn chỉ không bảo mật là tôi bảo hành cho anh em tôi luôn này nhiều anh em thắc mắc hỏi tôi một cái câu hỏi nữa là khi đập bát ra có tăng tích thì không có dây điện nhì nhàng không tôi nói luôn nếu đập ra có dây điện nhì nhàng có tăng tích tôi đèn luôn cho anh em luôn đập năm bảy miếng không có một tăng tích luôn nhà tôi làm thì bé bằng hạt đậu luôn nhà tôi nghĩ trang kín đáo bảo mật đập không mà vỡ được anh em nhá đập vỡ ra đập vụn ra may ra mới nhìn được còn nếu đập năm bảy miếng ok luôn cho anh em và tôi lại tiếp tục tôi test cho anh em này anh em nhìn thấy không tôi chỉ cần dơ ra như này là máy mà sẽ tự bắt rất là nhanh anh em nhìn cũng ba này máy anh em thấy không soi rất là nhanh anh em nhìn thấy không đấy đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em chơi bây tôi sóc đôi ba tiếng bạc cho anh em này anh em nhìn thấy không tứ trắng này tứ đen này và tôi để cái à, màn hình này lên gần camera hơn để anh em nhìn xem nó có giống tivi không có như anh em xem tivi không như xem tivi luôn em thấy không đồ đạc chuẩn chỉ này em thấy không sấp đôi này đồ đạc nhá không phải suy nghĩ điều gì luôn các bài test thử phấn zoom bút dạ hay là tiếp tục sấp đôi này bút dạ hay là khỏ lược nước sôi nước lạnh để ok hết cho anh em tất cả các loại mẫu vị đều soi hết anh em nhá hôm nay trong khổ làm video tôi làm cho anh em mẫu vị bài của anh em cầm vị gì lên được dồn quân này dồn quân một góc sấp đôi này là anh em cầm vị gì lên được như này vị xanh chín đĩa xanh chín nha anh em luồn đúng với tôi cái bát tàng hình rồi bát này rất là bền luôn chơi năm sáu tiếng mới hết pin em tiếp tục sấp đôi bạc cầu này anh em không thể đánh xanh chín được đâu đây là có màn hình soi anh em nhìn anh em mới có thể thấy nó dễ dàng như thế nhưng anh em đánh xanh chín anh em không thể biết nó là cái gì luôn anh em này vẫn tiếp tục sấp đôi này tay tôi hôm nay tay sấp đôi anh em nhá tay sấp đôi này Đấy, sóc cũng rất là nhẹ nhàng đều thôi mà ra sóc đôi bạc rất là dài này tiếp tục sóc đôi này ba cái bạc bạc cầu tôi mà đi cầm cái tôi đánh này nhiều anh em là thúng dở chết dở với tôi đấy anh em muốn học bài à muốn à, dạy sóc đĩa tầng tay không thì em alo cho tôi nhà tôi cũng dạy à, sóc đĩa tay không nha tiếp tục sóc đôi này bây giờ nói luôn tiếng tôi lái luôn này anh em nhìn này tôi lái là sai này không bao sai rồi anh em nhá đứng sấp đôi này vẫn sấp đôi à bạc không ai bạc bạc bạc bẹt rồi anh em này tiếng này lái là phải sang rồi không thể sai được rồi đứng sấp đôi tiếp 10 tiếng sấp đôi kỷ lục luôn trong tay tôi sóc sóc rất là đều tay rất là khuôn tay này vẫn đứng vẫn đánh chắc này vẫn tứ đen này đồ đạc không ai chuẩn chỉ để đánh bạc cầu như này có thì anh em lét này lẹt luôn này anh em nhá đi lẻ này này nha đi lẻ này em thấy không và tôi sẽ để này lên đây này anh em nhìn này liêm trăng rằm cho anh em em nhìn gần màn hình em thấy con mười tép liêm trăng rằm chưa tự động bắt nha, tự động mở mắt mở cam này rất là tiết kiệm pin khi không sóc nữa úp vào mặt camera sẽ tự đóng và khi ngửa lên vẫn sẽ tự đóng camera anh em nha còn khi úp vào phát bắt luôn này mở camera luôn em chờ mười tép đen xì xì này đấy thì anh em quan tâm đến sản phẩm bát tàng người không tang không cho sạc alo trực tiếp số thoại 09843148 em lên kiểm tra hàng cửa hàng thoải mái em nhá test thoải mái tất các bài test nhà tôi đều vượt trội nhất không ta không chân sạc sạc sáng bệ từ thử vấn rôm hút dạ thoải mái luôn em nhá bác không tăng tích gì đít bát đẹp soi trong veo và vèo như ngọc trinh luôn em cứ alo cho tôi ở nhà tôi có ba cửa chính bến xe đình bến xe đá ba lộ bến xe đông sài gòn anh em lên xem hàng thử hàng thực tế thoải mái thì ngoài ra tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị liên quan đến cờ bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game cho đại đội tại bài tay không anh em cứ alo tôi anh em ở xa không lên được thực tế gửi hàng thử hàng cho anh em em mở hàng kiểm tra hàng đúng hàng em thanh toán để anh em có cái thiết bị anh em chơi an toàn kín đáo bảo mật và bò anh em mua mẫu ma bát nào alo cho tôi chụp ảnh gửi hình cho tôi thì cảm ơn em xem video của tôi chào anh em thì đến video tiếp theo của cái video sóc đĩa bịp đấy anh em vừa chứng kiến là cái quân vị hoàn toàn không tang này cảm biến quân vị bằng điện thoại Nokia thì cái video này thì mình làm để mình giới thiệu đến anh em cái dòng máy đánh bài đẳng cấp nhất hiện nay nó chính là dòng máy đánh bài CVK 700 của hãng CVK thì hãng CVK là chuyên về sản xuất máy đánh bài Đấy, tất cả những dòng máy đánh bài có chữ CVK là những cái dòng máy đánh bài cao cấp nhất và có giá cả khá là cao nhưng mà đổi lại là tất cả những cái phụ kiện pin hoặc máy của nó rất là khỏe và máy báo cực nhanh luôn đấy thì ngày trước nó có CVK 500 600 là 700 thế là cái dòng máy đánh bài mới nhất hiện nay của hãng CVK thì khi anh em đi chơi á anh em sử dụng cái máy này đánh bài thì thắng tuyệt đối 100 trăm mình khẳng định như vậy nếu anh em luồn máy ok bởi vì máy đánh bài tốc độ là siêu nhanh được trang bị 10 camera và cái thiết kế đó là siêu mỏng này giống 100% chiếc iPhone 8 lớp của hãng Apple đấy và cái phần cứng là giống 100% và cái phần mềm bên trong cái ứng dụng bên trong là cũng giống 100% luôn đây, có Safari này đấy App to này không ai phải biết đây là một chiếc máy đánh bài bịp được đấy nhưng ẩn chứa bên trong nó là một cái bộ phần mềm đánh bài đấy siêu thông minh đánh được tất cả các môn bài ở Việt Nam Đấy, ngoài Bắc phải chơi ba cây liêng sâm phẩm chắn miền Nam chơi bài cào binh sập sám binh Ấn Độ gầu hầm lâm đá và bị hiểu. thế đây bên trong này ẩn chứa tất cả các môn bài cái máy này thì người ta phân phối trên toàn thế giới ở nước nào chơi như nào nó đều có luật của nó hết có một số uh, bạn mua ở trên YouTube ở bên uh, người ở Mỹ và họ là hải ngoại họ có nhờ anh em họ qua thì mình mua chơi poker bên Mỹ được Đấy, cái máy này với cái máy này này thì khi anh em chơi cái môn gì thì mình sẽ cung cấp cho anh em mã chơi đấy anh em về anh em chơi thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em một cái môn bài rất là phổ thông ở ờ, ngoài Bắc đó chính là cái bộ môn liêng môn liêng là chơi rất phổ thông ngoài ở ngoài ở Bắc Đấy. thì cái môn liêng này có rất nhiều kiểu báo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và các bạn xem cái video này để mà xem cái bánh bài nó có kiểu chơi như nào đấy các bạn cố xem cái video nhá đấy thì để chơi được bộ môn bài này các bạn cần sử dụng những bộ bài mã vạch bên mình những bộ bài mã vạch này là những bộ bài đã qua xử lý nhưng mà nó giống hệt người quán không thể nhìn bằng mắt thường được chỉ có máy mới quẹt thôi đấy giống hệt 100% luôn không thể phát hiện được kể cả bóc bài ra không có gì bên trong cả với cái bộ bài mã vạch này cái loại bài thì bên mình có tất cả các bộ bài đấy, như thẳng như bài nhựa này đấy, hay gọi là bài nylon đấy. đấy bài kim cương này bài đức bk 2001 bài đô la đấy rất nhiều loại bài để anh em lựa chọn thì bây giờ để không làm mất thời gian được anh em mình sẽ đánh luôn cho anh em xem bây giờ mình sẽ cài cái mã số 7 là cái ngã mã chơi môn liêng báo tất cả các nhà trong cái bàn chơi đấy từ cao đến thấp đấy, mình bắt đầu chơi này rồi anh em đặt xuống nó sẽ báo như vậy và anh em bốc bài bốc bài đi nó sẽ báo khác nghe đấy anh em chia ra này thì ưu điểm của cái cái bộ môn chơi này mà anh em báo tất nhà thì không ai có thể hô láo được ví dụ cái người kia 7 điểm mình 8 điểm mình biết nhà là vào nhà để mình có thể không thể hô láo với mình được đấy là cái môn liêng ưu điểm như vậy đây bốn này một này đấy ờ, ba à, này hai này đấy, máy báo là chuẩn xác 100 trăm luôn đấy, tụ 4 là 8 cái ờ, tụ tụ tụ uh, 1 này cũng 8 thế nhưng mà 8 lại 8 thấp hơn điểm hơn là 8 3 cơ còn đây là 8 7 8 8 8 8 cơ đấy cái chất là nó báo chuẩn nhất là đẹp luôn mình sẽ tăng số người chơi lên cho bạn xem nhá. 5. Đấy, 5 người chơi luôn. Máy báo 5 người chơi luôn này thì cái máy này báo kể cả chiều cao nó cũng rất là rất là ok không gập gần chưa bình thường đấy nên nó vẫn báo này đấy đây là mình đấy. đánh cho bạn xem luôn này để cao này vẫn báo bình thường này một hai bốn ba bốn người chơi này đấy một hai bốn ba một chín điểm này một liêng này một này tụ bốn này một một hai này hai là tám này bốn này ba này đấy rất là chuẩn ghép từng thế luôn một là chín này hai là tám này bốn này sáu này đây tụ ba là thấp nhất là chỉ có bốn điểm thôi đấy rất là chuẩn xác và có một cái kiểu báo nữa là kiểu xả lá đây thì anh em chơi mình sẽ cài là cho anh em cái chế độ xả lá luôn này hoặc là bốc cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhận nó là có chế độ mình bốc là mình nhất bắt đầu chơi này một, một là anh em bỏ một lá đi này anh em nhất Đó, bỏ dưới đấy nhất luôn này liêng anh em này tám chín mười đấy anh em liêng luôn nha đây là cái chế độ là chế độ bỏ lá em nhìn chưa thì khi anh em đi chơi á anh em để đấy nó sẽ báo về cái tai nghe siêu nhỏ nha còn nó không vinh ngon như thế và anh em chơi thì anh em tắt cái màn hình đi rồi anh em tắt cái màn hình như này đi dạ. mình sẽ đánh cho lên bốn người này đấy và anh em tắt cái màn hình như này tắt màn hình không để sáng như này nha. đấy anh em tắt màn hình đi chơi như thế để anh em để trước mặt do cái diện tích cái bàn này nó hơi hẹp nên mình để ngang à, này đấy bỏ một đi là nhất đấy Đấy, 9 điểm rồi em nhìn chưa? 4 5 10 này 9 này hàng chuẩn chỉ 100% luôn máy báo siêu nhanh thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm cái môn chơi tiếp theo là môn ba cây ba cây 36 lá ở ngoài Bắc, Bắc là hay chơi ba cây môn ba cây 36 lá đây. thì mình sẽ đánh cho anh em xem chơi là anh em bỏ tây ba sáu lá là bỏ tây mình sẽ bỏ tây ra này cái môn này thì cứ mình cứ đến là mình bốc là mình nhất nếu mà ba cây thì đánh như thế là chuẩn nhất bởi vì mình biết mình à, điểm cao là mình đặt nhiều tiền vào bỏ ra này đây tôi hay hướng dẫn anh em chơi ba cây cái máy đánh bài CVK 700 này nha đây người ta làm à, làm xương này đến lượt mình người ta bốc cho mình bốc này được chưa đặt ra cho mình bốc này là mình cháo đi này đó anh đặt cho đây cái này máy báo một mình bỏ đi này bỏ một con thì sẽ tính cái chia là một hai ba bốn năm là chia từ nhà mình bốc này đó đứng cái này ván này là mình đánh 10 triệu tiếng này này 6 điểm thôi nhưng là chắc chắn là to nhất đấy anh em nhìn chưa đây này bấp 6 điểm này nhà số 2 nó chỉ 5 điểm thôi nhà số 3 cũng vậy nhà số 4 cũng vậy đấy hơn đúng một điểm báo chuẩn xác 100 trăm luôn anh em tắt máy này bình thường đấy để máy trước mặt tiếp tục đánh em một vài ván nữa đây mình đang để chế độ đánh thử cho nên là còn nếu anh anh em mua hàng thì mình sẽ mua trực tiếp luôn vào cái máy này anh em chơi hoài luôn là bỏ ba lá anh em nhớ này bỏ ba lá này một này hai ba này Đấy, thích chính như vậy này nhất này 8 điểm này đấy môn ba cây anh em 8 điểm rồi những nhà này, nhà này 7 này nhà này 5 này 195 này nhà này 4 này đấy, anh em thấy chưa đây là cái môn ba cây anh em cứ bốc đến lượt anh em bốc cái là anh em cứ đánh to có bao tiền trong tay đặt tất xuống đấy đấy môn ba cây và tiếp theo thì mới giới thiệu cái một cái môn bài ở trong miền Nam đó là cái môn bài cào máy này đánh tất cả các môn bài ở Việt Nam luôn nhá mình sẽ giới thiệu luôn vừa Bắc rồi bây mình sẽ giới thiệu sang miền Nam luôn à, miền Nam thì bài bài cao thì đánh theo cái kiểu là đánh tất cả bộ và tính điểm 9 ăn 10 nhịn rồi bước là báo này bốn đấy mày báo bốn là tụ bốn lớn nhất chia ra bốn người chơi đây bài cào miền Nam này đấy chín điểm này đấy anh em nhìn thấy chuẩn xác chưa đấy thì anh em đi chơi á mà anh em không để cái máy này ra ngoài nó nghi rồi thì anh em có thể chuyển sang để cái máy này thay vào cái máy này kết nối vào cái máy điện thoại Nokia lên trắng này đấy thì bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em xem này mình đánh một bài cào kết nối này kết nối xong này không rơi chỉ thao tác rất đơn giản thôi chỉ 30 giây là xong đây bật lên bắt đầu chơi đấy như vậy là đã kết nối xong vào cái máy điện thoại Nokia này còn cái máy này không liên quan để đâu ngoài mình để ở trên này luôn này để cho nó soi bài đây để cho nó soi bài này một tụ một lớn nhất bảo siêu nhanh luôn đấy tụ một tám điểm rồi em nhìn này tám này đấy thấy chưa nhìn thấy chưa tám này đây tám này Đấy, thì môn bài cào thì anh em biết luật rồi hai nhà trùng điểm nhau thì biết như nào rồi nhá đánh thêm cho em tí nữa nha ba đấy em nhìn nè chuẩn đét đẹp luôn đấy ba tây luôn đấy thì ngoài cái máy Nokia này nhá anh em còn có thể là kết nối vào những cái vòng tay vòng tay hay là điện thoại ờ, cái hộp quẹt này, máy nửa này ví ví các vạch thì em cũng để như này trước mặt này đấy là nó xoay vào bài đấy thì ờ, đây là một video tổng hợp thì ờ, những cái video tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho em tất cả những môn chơi cờ bịp nữa đấy, anh em cố xem video tiếp theo cảm ơn anh em đã đăng ký kênh cho mình và cảm ơn anh em xem video